Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay nắng nóng sẽ còn mở rộng ra cả khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nắng từ sớm, mức nhiệt trưa chiều cao từ 32 đến 34 độ. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ nằm gần với vùng thấp nóng, vì thế sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng với ngưỡng nhiệt từ 36 đến 38 độ. Dự báo đợt nóng này sẽ kéo dài cho đến hết ngày 23 tháng 4. Sau đó, từ đêm ngày 23, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta kết hợp với hội tụ gió trên cao được thiết lập gây ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to cho các tỉnh Bắc Bộ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Đây có thể là đợt không khí lạnh cuối cùng trong năm nay. Là vùng tâm nóng chịu tác động của áp thấp nóng và gió phơn, hôm nay mức nhiệt miền Trung còn sẽ tăng cao hơn nữa, khiến cho cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ xảy ra nắng nóng gai gắt trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 36 đến 39 độ còn với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên cường độ nắng yếu hơn, thời gian nóng cũng ngắn hơn, mức nhiệt cao nhất trong ngày giao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ, nóng gai gắt xuất hiện cục bộ một vài nơi. Dự báo đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng này ở miền Trung cũng kéo dài đến hết ngày 23 tháng 4. Từ ngày 24 tháng 4, nắng nóng sẽ dịu dần khi mưa rào và rông rải rác xuất hiện trở lại, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Còn ở phía Nam tiếp tục chuỗi ngày ít mưa, nắng sớm, dù cường độ nắng không mạnh nhưng do thời gian nắng kéo dài nên nhiệt độ cũng tăng cao. Ở Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ, còn tại miền Đông Nam Bộ vẫn có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt là từ 35 đến 37 độ, trong khi miền Tây nhiệt độ trong khoảng 34 đến 35 độ.